Rồi, chào mọi người nhé à, Hôm nay à, hôm nay à, giới thiệu cho anh em cái máy nè Máy này chắc cũng có nhiều người giới thiệu rồi Nhưng mà mình thấy cái máy này nó cũng hay à, Nó rẻ mà lại thấy nó hay ha Có nhiều dòng máy nó đắt tiền à, Mình không nói Cái máy này nè Đây là cái máy này mình mới mua ở trên à, Shopee à. à đây là cái máy à, có thể nói là nó là cái máy test đa năng à, giờ để dành test à, cho led thì đi, đi kèm theo nó là cái cặp dây này dây mình thấy rất là chắc chắn ha thì mình sẽ cao cao lên cho mọi người xem à, cái máy này mọi người mua thì nó rất là tiện ha thì à, ở đây thì nó có mấy cái chấu nè à, mấy cái này thì chủ yếu là để bảo vệ đừng cho xét cái này thôi đây nè ha ừ. ừ. à, như thế này à, còn hai cái nút này thì đẩy cái này lại đừng cho nó gỗ siêu quá này kia thôi cái cặp này hôm rồi mua ở trên cũng bị quất mình cũng một trăm trăm lẻ mấy ngàn mà còn dây này mình thấy chắc chắn mà nó đi theo máy này à, rồi bây giờ mình sẽ cấm thôi ha cộng theo cộng trừ theo trừ ừ, mọi người mua cái máy này nó rất là tiện rồi mình cấm điện nha Đó. đây nó lên nó để là 193 ha Đó, nó lên 300V rồi như uh, mấy cái máy mà là mấy cái nguồn ừ. thì uh, mình kiểm tra được các cái, cái led của nó thì như ở đây đây là cái à, cái led này. thì mình sửa thì à, vừa hư nguồn ha, vừa hư nguồn mà lại à, à, hư led nữa thì mình ngồi đó mình kiểm tra rồi nó lâu lắm 50k mời công à, là nó, nó nó lâu lắm à, giờ ở đây ở đây mình kiểm tra được ha thì à, cái cái này thì nó không có dặn ampe gì hết chỉ cần bỏ lên là mình đo được thôi ha rồi mình sẽ à, đo cho mọi người xem ha mình à, lật lên vậy nè đặng cho mọi người thấy như ở đây ba cái cộng bên đây à. Đó. thì ở đây nó có hai cái nguồn nè mình kéo cái, cái dây ra ha đây là có hai cái nguồn đây led này led màu trắng nè còn dưới này led màu vàng mình đây mình sẽ đo tương ứng với từng từng dây ha đó mọi người thấy không đó là đèn nó sáng luôn nè rồi mình đo lại nè tắt nè đo lại nè đó led sáng hết yeah không bóng nào bị hư hết rồi tiếp theo mình sẽ đo cái à, bên đây cũng vậy luôn ha đó, sáng rồi tới mình xem lại coi mình đo hai chân uh, xanh Thấy không? Mọi người thấy không? Cái dải bên à, bên à, màu đỏ nó cháy nè. Rồi, để mình kiếm cái à, không phải. Không. Đây. Hình như đang lượn ngược cọc. này màu xanh nằm đâu như xanh là nó có vấn đề chớp chớp chớp chớp vậy em mình à, nhà ờ, màu xanh là có vấn đề ha mình thấy là nó có vấn đề này đèn đỏ mình đo lên xanh đo không lên à, xanh này lên nó nháy nháy nháy nháy nháy rồi mình đo lại cái ờ, đổi lại thử coi chỉ ra màu đỏ thôi màu xanh không lên nha với ờ, led bên ngoài lên ha đó thì như vậy là mình kiểm tra được là cái led nó Ờ, nó bị hư rồi, ờ, rồi cái mình làm cho nó nhanh hơn ha rồi mình để cái này qua một bên Rồi đây là LED TV này. Thì ờ, đối với LED TV này thì mọi người không có cái máy á, thì mình phải tháo ra hết mình kiểm tra từng bóng thì nó rất là lâu à, khi mà mình à, có cái máy rồi mình không có cần tháo ra ha mình chỉ việc mình chấm ngay chân cái nguồn dương nguồn âm là nó chạy được rồi thì ở đây mình sẽ à, bỏ bỏ nguồn vào thử à, mọi người thấy nó sáng hết ha đó. À. à, như vậy là rất tốt khỏi cần kiểm tra nữa rồi tới này lộn chui thì cũng lộn à, cực thì cũng không sao ha đây không có led nào sáng hết nè không có led nào sáng hết rồi mình sẽ đo từng bóng ha này bóng này nó chạy 6V ha đây mọi người giờ mới đồng hồ nè mình đo từng bóng nè rồi bóng này sáng trắng luôn là 6V vậy thì cái bóng này 6V ha 6 x 6 6 5 36 6 36V thì một thanh như vậy là 36V ha rồi tiếp theo à đeo ngược cộng theo cộng trừ trừ cháy ha à là 6V còn cái này tại sao mà nó không cháy thì chỗ này nó đã bị cháy một cái bóng này nè do đó không có thể nào cháy hết được ha thì mình sẽ lấy một cái led khác rồi đây đây là một cái led khác thì mình sẽ ấy cho mọi người xem à, không rồi led này cũng bị hư ha rồi để mình kiểm tra từng cái từng cái cho mọi người xem đây, ở đây nó có hai chân cộng trừ nè đó mọi người thấy nó lên hết luôn không cái này là nó 21 con bảy ha này Hai mươi con 7 thế thì ở đây à, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 21 chia cho 8 thì mỗi bóng tương ứng với là gần 3V 3V hả à, rồi Đúng chưa rất là dễ rồi còn khi mà bị nghi ngờ hư hư led thì mình làm sao à, thì đây là cái tivi nó có sẵn để mình lấy cho mọi người xem ha à, mình để mình để nó nghiêng quá Ừ. để à, không thấy rõ nữa. À, <laughs> xa quá mình nói thôi ha đó à, thì mọi người cứ à, đè vào cọc dương theo dương âm theo âm thì thường thường nó có hai cộng đến bốn cộng đi ra đó thì mình cứ đè hai cộng bốn cộng đi rồi là nó sẽ nếu mà led nó hư nó sẽ không sáng còn led nó sáng lên thì là nó không có bị hư led ha do đó mình không cần tháo ra thì à, hôm nay thì cái video của mình giới thiệu mọi người vậy còn nếu như mà anh em là ở xa à, mà không mua được thì cứ liên hệ mình ừ, số điện thoại là 0337 485846 còn địa chỉ thì anh em cứ đi vào cái kênh của mình á vào nghe cái phần giới thiệu thì có số điện thoại có Zalo có Facebook có Google Maps ở trên đó hết mình không cần họ lên à, trên mình hỏi đâu đôi khi mình không có thời gian để vào trả lời anh em buồn phiền à, cứ đi thẳng vào kênh ha, vào kênh rồi vô cái phần giới thiệu thì nó sẽ có hết trong đó rồi vậy thì à, video của mình đến đây à, thúc ha anh em cứ mua một bộ à, mua xong cái này thì mình sẽ test thì ở trên thị trường cũng vậy mua mấy cái này nó cũng không có bảo hành được lâu đâu đó mình cần là mình mua xong rồi cái mình test test thử cái rồi hãy gửi đi chứ gửi đi gửi vô là một cái là nó nó bị lỗi cái là mình không có đổi được à, còn anh em mà có cần thì cứ liên hệ với mình mình sẽ lấy mình sẽ test sẵn cho rồi anh em à, có việc về xài nó yên tâm hơn rồi thì chào anh em nhé.